thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đè lui và lô khung 3 ngày thì ngày hôm nay thì kết quả của chúng ta thì cũng đã ra rồi anh em nhé ngày hôm nay thì uh, thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2023 đặc biệt của chúng ta về 98 anh em nhé chạm 9 chạm 8 tổng 7 thì hôm trước thì mình có đi chia sẻ cho anh em là cái thứ nhất là về cái đường cầu đề lui của chúng ta là cái đầu không và cặp lô khung 7557 thì à, về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì gần đây chúng ta đang ăn thông anh em nhé thì uh, con 57 của chúng ta thì đang ra hai ngày liên tục phải không ạ đang ra hai ngày liên tục thì hiện tại trên kênh của chúng ta thì đang còn là cái đề đầu không và cái đề chạm một anh em nhé đề chạm một này của chúng ta cái hôm mà mình bắt cho em là cái chạm một này thì nó hơi tiếc một chút anh em ạ à, hôm trước nữa thì ờ, đề nó về con ờ, uh, 64 này anh em này đó thì cái chạm một hôm đấy thì mình chỉ bắt cho em là bốn số thôi khá là tiếc nhưng uh, vẫn ăn được cái chạm 6 của mình anh em nhé cái chạm 6 của chúng ta thì uh, ăn ngày hôm uh, ờ, 21 này chạm 6 cứng thì chúng ta cũng chiến thắng được chạm 6 ngày 21 thì đề về 64 thì chúng ta ăn được cái chạm 6 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 6 cứng này thôi đó và lô khung là con 57 anh em nhé Thế anh em nào mà đang nuôi uh, cái chạm 1 và cái đầu không này thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình uh, chúng ta nuôi đến ngày 29 cho mình anh em nhé đó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 mới của chúng ta sẽ tưng bừng và rực rỡ hơn anh em nhé ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta thì chỉ ăn được con uh, lô khung 57 thôi trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay thì cũng quá là tuyệt vời rồi ngày hôm nay thì uh, đầu tháng của chúng ta đầu tháng 2 này thì chúng ta ăn được bạch thủ lô là con 04 này và ghép xiên 0474 anh em này đề thì chúng ta không ăn được anh em ạ đó à, dù sao thì chúng ta cũng chiến thắng được một con nô và ghép xiên 2 này đầu tháng thì chúng ta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 hàng ngày thì mình sẽ chốt cho anh em lúc 4 giờ 30 chiều hàng ngày một cặp lô xiên 2 và dàn đề 10 số để cho chúng ta chơi anh em nào mà có nhu cầu thì chúng ta kết bạn làm việc trực tiếp với mình anh em nhé không qua trung gian một ai cả 500k mãi mãi thì ờ, các con số anh em sẽ nhận ở trên nhóm và trực tiếp với mình anh em nhé rồi ok thì uh, trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu đề lui của chúng ta về một cái chạm đó chỉ có 6 số thôi để chúng ta tiếp tục chúng ta nuôi cho mình về cái tỷ lệ mà đề của chúng ta nuôi chạm thì à, ăn rất chi là cao anh em ạ thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình đường cầu này thì khá là đẹp thứ tư hàng tuần anh em nhé thứ tư ngày 22 tháng 2 này ở giải nhì chúng ta lấy con cuối cùng bộ số thứ hai là giải nhì thì chúng ta sẽ ghép với lại bốn con đằng trước đó cho mình đó thì chúng ta có đề lui tuần thứ tư của chúng ta là chạm 6 cứng này ghép lần lượt thì chúng ta có 606 này 646 và 656 chạm cứng luôn anh em nhé ở đây thì chúng ta có hai con không không bóng 5 thì chúng ta có 5 rồi thì chúng ta chỉ còn có 6 số để chúng ta lui này thứ tư ngày 22 tháng 2 này ngày đầu tiên đề về 64 thì chúng ta đã ăn được con đề 64 này và ăn chạm 6 cứng anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật này đề về 60 chúng ta tiếp tục ăn chạm 6 và ăn thẳng con 60 này thứ ba này thứ tư ngày mùng 1 tháng 3 của chúng ta thì có chạm 7 này chạm 7 ghép lần lượt của chúng ta thì có 747 này 7 77 đi cặp cùng con 22 787 và 797 chúng ta có 8 số để chúng ta lui tuần thứ tư ngày mùng 1 tháng 3 này Ngày đầu tiên đề về 77 thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 7 cứng này và ăn thẳng con 77 này trong cái dàn 8 số tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần anh em nhé thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba này đề về 77 tiếp này thứ tư đề về 87 thì chúng ta ăn tiếp con 87 này và ăn chạm 7 Tiếp tục thì chúng ta có cái chạm 6 cứng. Chạm 6 của chúng ta lần lượt là 636 này. 66 đi cùng con 11, 676 và 696. 8 số để chúng ta lôi tuần thứ tư ngày mùng 8 tháng 3 này. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai này. Ngày thứ ba này đề về 76 thì chúng ta đã ăn được con đề 76 này và ăn chạm 6 cứng anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba này thứ tư ngày 15 tháng 3 của chúng ta thì có cái chạm 9 chạm 9 cứng Kép lần lượt của chúng ta thì ở đây chúng ta có 929 này, 949, 979 và 989. Để chúng ta lôi tuần thứ tư ngày 15 tháng 3 này. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai này, đề về 89 này thì chúng ta đã ăn được con đề 89 và ăn chặn 9 cứng trong cái dàn 8 số này. Tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ tư hàng tuần thì bao nhiêu cái đường cầu mình chia sẻ cho anh em lúc nào mình bắt chạm cho anh em thì cái tỷ lệ chạm của chúng ta để ăn lúc nào lộng cao anh em nhé thứ hai đề về 92 này anh em này ăn tiếp chạm 9 và ăn 92 thứ tư đề về 98 thì chúng ta ăn tiếp chạm 9 này đó thì cái tuần này của chúng ta thì tiếp tục là có cái chạm 9 tiếp anh em nhé chạm 9 tiếp để chúng ta lui tuần đến thứ tư tuần sau cho mình chạm 9 cứng thì chúng ta có 929 này 969 và 979 ở đây thì chúng ta có 3 con 2 2 bóng 7 thì chúng ta có 979 anh em nhé và 969 929 dàn đề của chúng ta thì chỉ có 6 số thôi thì cái đường cầu này nó đang ăn à, thông anh em ạ đang ăn thông mấy tháng liền anh em có thể lôi xuống thông về cái chạm này thôi anh em nhé thông về cái chạm này anh em có thể lôi xuống test cho mình đó đây là cái đường cầu đề lôi tuần của ngày thứ tư về đường cầu lô khung của chúng ta lô khung của chúng ta thì uh, gần đây thì nó ăn liên tục phải không ạ khung của chúng ta thì không có cái cặp nào nó bị nhỡ cả thứ tư này ngày uh, à, 22 tháng 2 của chúng ta chúng ta có cặp lô khung của chúng ta lấy ở cái giải ba này hai con đầu tiên của chúng ta là lô khung 3 ngày để chơi thứ năm này thứ sáu này và thứ bảy cặp 7887 chúng ta không ba hôm cho mình anh em nhé mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 78 này anh em nhé ăn 78 ở dạy 5 này ăn ngày đầu tiên luôn tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày mùng 1 tháng 3 của chúng ta thì có cặp 343 này để chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 34 này anh em nhé ăn được con 34 34 của chúng ta cũng về giải 5 luôn cũng ăn ngày đầu tiên tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ tư hàng tuần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 thứ tư ngày 15 tháng 3 của chúng ta thì có cặp 585 này để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy này ngày đầu tiên chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 58 anh em nhé 58 của chúng ta về giải 6 này thì cái đường cầu này của chúng ta thì nó đa phần là nó ăn ngày thứ nhất và ngày thứ hai thì anh em cũng để ý về cái đường cầu lô cung của mình anh em nhé lô khung của chúng ta thì gần đây khá là ok chúng ta có thể tự tin vào được cho mình thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 1991 để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy cho mình anh em trùng cầu thì chúng ta vào không trùng cầu thì thôi anh em nhé cá nhân của mình rất kết con 19 này bạch thủ luôn anh em nào thích bạch thủ thì chúng ta vào <clears throat>